Xin chào các bạn, mình là Già đây Và hôm nay thì mình sẽ tạo ra một cái series mới trên kênh của mình Cũng coi như là series đầu tiên trong uh, năm mới này Đó chính là về việc uh, giải thích từng chi tiết một cho các bước để làm bài Về uh, ờ, cách này để giải những cái bài được dựa trên cái sách liền thi hội thi thiên học chỉ với Python ở bảng bơ kỹ năng lập trình cấp trung học cơ sở và đó sách đó là đến từ học viện Việt STEM và được nhà xuất bản đó, Đại học Quốc gia Hà Nội à, xuất bản ra và ờ, thì mình mới mua nó từ ờ, vài ngày trước ừ. và giờ trong đó cũng có những cái bài mà nó chưa có được giải nên là mình sẽ giải những cái bài đó cho các bạn và trong những cái video trong series đó và video này cũng chỉ là video đầu tiên trong cái series này và ờ, để bắt đầu cái series này thì chúng ta sẽ giải vào một cái dạng đầu tiên đó chính là dạng bài số học cũng lên cái dạng đầu tiên trong cái chương 2 giải đơ theo các dạng bài trong cái cuốn sách này về nó nó sẽ gồm có năm à, năm bài hướng dẫn với 8 bài thực hành và chúng ta sẽ làm năm bài hướng dẫn trước thì trước khi đó thì nó lưu ý rằng đây được lập trên bởi ngôn ngữ Python nha các bạn muốn thì các bạn cũng có thể lấy cái đó đó rồi làm trên cái ngôn ngữ khác cũng được không sao hết và các bạn cũng nhớ phải có một cái Either nhé cái mà đỡ mà ờ, code với lại chạy được ờ, file Python ấy và như mình này mình có Visual Studio Code ấy và mình cũng đã tạo ra một cái thư mục sẵn để mà lưu lưu trữ lại các cái bài trong về dàn bài số học này nè giờ chúng ta sẽ đến bài đầu tiên bài 1 với chị biểu thức uh, thành phố Vũng Châu uh, được uh, có từ năm 2020 thì cho ba số nguyên dương A, B, C và nó yêu cầu rằng hãy tính giá trị của biểu thức là x bằng A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương phần A nhân A B C rồi cộng cho căn bậc 2 của A B C thì trong đây nó sẽ nói dữ liệu vào là file root.inb chứa ba số nguyên dương A B C mỗi số trên một dòng về kết vẽ là ghi vào file root out và với kết vẽ s tính được tính được làm chọn lấy hai chữ số cho phần thập phân thì giờ sau khi đọc xong đơ ấy thì ta thấy có hai cái file ta cần phải lưu đó chính là file root uh, trong inb với file root trong uh, ol trong l đây thì giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái file hai cái file tên là đó để mình mình có thể dựa vào nó mới là dạy cái bài này thì nếu các bạn thì giờ các bạn sẽ tạo ra một cái thư mục nào đó để lưu mấy dạng bài số học này nhấn chuột phải lên chuột không còn chấm này à. chọn new và sau đó tạo ra một cái file nào đó như là text document và ờ, đây Rồi. mình khuyến khích các bạn lên làm và tạo ra cái file trong twitter nha cho nó phí các bạn à, đổi tên nó lại thành là void root thôi các bạn ghi chống enable đó và các bạn à, tạo thêm một cái nữa các bạn đặt tên nó là root trong nhưng mà thay đổi là cái tên đuôi ấy là thành uh, out và nếu mà ai mà không thử thay đổi được cái đuôi ấy thì các bạn làm theo cái bước sau nhấn view này à rồi vô phòng option đó tới phòng này đúng không ta nhấn vô cái chỗ view này rồi kéo xuống đây nó có cái là hai extension for non file types cái này nếu ai ấy, mà là chưa chỉnh ấy thì nó sẽ không có cái tên đuôi nên lúc đó trang không thể chỉnh được từ file loại uh, tester thành uh, in hay out đó là ta uh, bỏ thích này rồi và nó apply đó đây là cái đuôi ta có thể chỉnh rồi giờ đây là có hai file này giờ đây còn chỉ một file nữa các bạn cũng biết rồi đấy đó chính là file python để ta có được code cho chị đặt tên nó là coi giá trị biểu thức đó file này bài một đúng không coi rồi mình vần đến đuôi trên đuôi nha đây rồi đúng không các bạn uh, à, mở nó lên có ở đây sau đó mở nó lên trên Visual Studio Studio Code này đó nó đã có hết trên Visual Studio Code rồi nha giờ điều tiếp theo ta con làm đó chính là code giờ mà trước code thì ta nhập dữ liệu cho cái phần root này trong à. phần ví dụ thì nó phần root enable nó sẽ có hai một với hai đều cách nhau bởi từng dòng một người ta chỉ ghi hai một hai đây còn phần rút eo á, thì cái đó mình thôi cần ghi đi đợi cho mình lập trên sau ấy thì kết quả nó sẽ chuyển sang rút eo. để mà mình biết được coi thử mình làm kết quả đúng chưa thì theo như đề bài nó yêu cầu à, trong ví dụ ấy thì à, khi ra mình nhập là 212 ấy, thì kết quả nó sẽ ra 4,25 và mình sẽ lập trên đúng theo cái cách đó giờ giờ ấy mình chỉ ờ, để đây mình chỉ đổi một cái dòng là format import rồi thì cái này để làm gì thì các bạn thấy trong header nó có cái ờ, trong biểu thức S ấy nó có cái việc căn bậc hai của e browser về căn bậc hai nó không phải khi mà lọc trên trong ờ, Python ấy thì nó không phải có cái thư viện math này bởi vì trong Python nó không có đơn thuần mà lại có cái uh, tục đó nó đó nên là mình phải tìm cái uh, thư viện map này để mình có thể sử dụng được uh, ờ, kem bậc 2 rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ đặt tên cho cái biến x nhưng mà đặt tên cho image đấy là mình đặt uh, biến x này không như vậy và uh, mình sẽ lên cho dòng này mình sẽ đặt tên mình sẽ uh, lấy giá trị của cái file root này trong inb ấy cái này có ui cái này có hai một hai này mình sẽ ghi và mình sẽ đặt tên là f trong in f cạnh ngang enable mình sẽ ghi chữ open nha open root rồi tiếp theo mình sẽ ghi tên file mình sẽ ghi tên file là root trong enable về lưu ý đấy ấy file root trong enable với root trong l ấy thì nó phải ở cùng và vị trí thư mục với cái file lập trình nha rồi giờ mình sẽ đợi như vậy đi nếu mà mình đỡ như vậy thường thì à, người ta sẽ đỡ chữ r này read đời mình cho ta đọc nhưng mà mình có thể bỏ được vì khi đó thì nó sẽ mặc định nó sẽ biết là nó sẽ mặc định là à, dạng à, read là đọc file thôi. còn cái s này rồi à, để s là không ấy. về tiếp theo ta sẽ lấy biến a biến b với biến c từ giá trị của a b c trong cái nút trong enable này giờ e sẽ cái dòng thứ nhất bơ sẽ cái dòng thứ hai với c là dòng thứ ba thì đây thì ghi e bằng giờ ta ra file trong inb này đúng không thì ta ghi trong readline cái l này ấy nó sẽ lấy lấy dữ liệu của một cái dòng à, là dòng đầu tiên này à. và tiếp theo ta ghi tiếp ấy. đây bơ bằng f với sơ bằng cũng vậy luôn là cái bơ với sơ ấy thì nó sẽ lấy dữ liệu từ mấy cái dòng sau kiểu như khi mà chạy xong cái dòng đầu tiên này à thì uh, khi mà chạy nó lại thêm lâu nữa ấy, thì nó sẽ lấy cái dòng ở dưới là dòng thứ hai lầu tới sơ ấy, nó sẽ dậy ở dòng ở dưới nữa là dòng thứ ba là 212 ấy. rồi nếu các bạn muốn các bạn cũng có thể thử là ghi in ra a bơ sơ đó nó ra hai một hai nhưng mà nó bị xuống ha đúng không đó chính là bởi vì cái dữ liệu này ấy nó thực sự là số dạng in mình nói là dạng string à, bởi vì nó nằm trong cái, cái file đó thì nó sẽ à, được đọc là dạng string luôn nên mình à, cũng sẽ à, thêm cái này luôn và phụ cái này bởi cái uh, hàm in để mà chuyển nó thành uh, kiểu dữ liệu dạng in wait word rồi đó hai một hai rồi rồi ồ oh, thôi mình xóa cái s này nó cũng quan trọng cho lắm và sau đó mình sẽ đóng lại ta chúng ta sẽ đóng lại cái file này bằng cách ghi f trong gạch ngang enable chống close là sẽ đóng lại cái file để mà tiết kiệm nhờ dữ liệu dung lượng ấy rồi tiếp theo ta sẽ tạo thêm cái nữa là file chấm out thì biết rồi thì chỉ đó là mở cái file à, ở uh, root trong ao ấy rồi đây rồi tôi sẽ đặt dạng vơ nha là viết bởi vì cái file đó được dùng để xuất ra cái uh, kết quả cuối cùng thì nó đương nhiên phải viết giá trị vào trong cái file root đó để ta có thể thấy được uh, kết quả ta đặt dạng write nha đó viết tắt là W ấy tiếp theo thì ta sẽ à, ghi phần tử như mình ghi tử này đi bằng giờ phần tử ấy trong đợi trong biểu thức s ấy thì nó phần tử của cái phân số ấy là e mũ e bình phương cộng b bình phương cộng c bình phương mình sẽ ghi là e nhân a cộng b nhân b cộng c nhân c nhân c đó thì các bạn cũng không phải đỡ mặt như dây đâu bởi vì sao ha cái ờ, à, bởi, bởi vì à, cái phong biểu này nó ưu tiên mấy cái phép tính à, trước như là à, nhân chia trước là cộng trừ sau nên vậy còn chúng ta sẽ tới phần mẫu mẫu là e và sơ đúng không chỉ là e nhân v nhân sơ rồi tiếp theo mình cũng sẽ không cần tạo biến cho cái uh, cái cái bậc hai của Emerson đâu bởi ta có phong mẫu ta chỉ cần lấy cái bậc hai của mẫu là xong giờ cũng giờ tới ta tới bước tiếp theo cũng là bước quan trọng ta sẽ đặt biến s bằng cái kết kết vệ của cái biện thức đó giờ ta ghi tử nha chia cho mẫu giờ ta đã có giá trị từ biến từ với biến mẫu không rồi xong rồi ta sau đó ta ghi cộng và giờ ấy muốn biết cho bậc hai ghi sao đúng không thì giờ ta đã có cái pha cái thư viện map này tìm vào người ta sẽ có một cái ham tên là server quy tắc của virus có nghĩa là cái bậc hai của số gì đó đó trong cái ngọt này ấy ta sẽ ờ, ghi mẫu bởi trong uh, biểu thức này nó ghi cái bậc hai của Eberser cũng giống như cái mẫu là Eberser mà nó chỉ cái bậc hai ra xong thôi đó giờ cộng không đúng không giờ cuối cùng là ta sẽ in cái giá trị đó vô trong cái file root này như lúc nãy ta đã có mở ra cái file ao này trong cái chương trình giờ ta ghi ờ, f cho gạch nha out trong write write là viết ờ, những cái việc là viết ấy rồi đây ghi s nha nhưng mà ấy ta sẽ ghi string của s vì sao á thì cái file thì mấy cái file này ấy nó sẽ mặc định là dạng string hết rồi chứ mình không thể viết cái dạng in được đâu nên nó sẽ xảy ra rồi lỗi và cuối cùng là ta sẽ ờ, đóng lại cái ờ, file FL này quay trở ra thì đây đó thì các bạn thấy ở dưới này không có gì hết luôn thì các bạn thì mở cái file root trong L này đó nó ra 4,25 giờ mình thử chỉnh đây lại thành số 5 đi chạy về root rồi thì các bạn chỉ thấy một dãy các uh, số độc văn không ngừng nghỉ thì các bạn nhìn kỹ vô trong đơn thấy phần kết vẽ nó sẽ ghi làm tròn lấy hai chữ số sau phần thập phân của cái kết vẽ s tính được nên ấy muốn cho nó làm tròn lấy hai chữ số sau phần thập phân ấy thì ta sẽ đây rồi ta đào thêm một cái dòng nữa s bằng rau rau có nghĩa là làm tròn ấy s sau là phẩy hai cái đây cái uh, tham số thứ nhất đấy s đấy là ta sẽ lấy giá trị của s trước và số 2 này ta sẽ uh, làm tròn lại dưới dạng hai số thập phân thôi rồi chạy lại đi và thì thấy nó chỉ còn 6,12 thôi để ổn đấy rồi chạy lại 212 đúng rồi hai 4,25 đúng như cái yêu cầu đúng như trong cái ví dụ mà cái đơn được ra và đó là cách để mà lập trình ra được cái à, dạy được cái bài này Vậy giờ video đến đây cũng kết thúc rồi Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn có thể nhấn like, share, subscribe Để mà mình có thêm động lực để mà quay thêm những video giải những cái bài này nha Thì đây còn vâng, chỉ còn 4 bài nữa Đó chính là cái bài Rồi bài từ bài toán cổ à, tính tổng à, số mạnh mỹ với bộ chính phương và trong video sau đây chỉ làm luôn hai cái bài sau bây giờ xin các bạn và tạm biệt bye bye